Ok, hello anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat trên kênh Game Today và vâng, lại là tôi, Tuấn Cơm đây Một trong những cái người mà anh em yêu quý Hoặc không <laughs> Quá dã man <laughs> Thực ra thì hai chiều mà anh em ừ, Kênh thì lúc nào nó có chiều uh, thích và chiều không thích Mà tôi cũng suy đi tính lại hết rồi Nếu mà bây giờ mà chào mỗi các anh em thích tôi ấy, Thì nó lại quá bất công quá bất công cho những cái người xem mà không thích tôi Tại sao cùng là người xem mà có người được chào, có người không được chào Đấy Thế nên là cái ờ, clip ngày hôm nay tôi xin được ờ, gửi cái lời chào trân trọng nhất tới các bạn anti nhá Đấy, nhờ có <clears throat> một trong các bạn mà vào vâng, kênh của tôi nó chính thức bị ban một tuần Và chắc chắn là cái người vui nhất Chính là các bạn rồi <laughs> Rất vui đúng không? Ừ, thôi được Coi như clip này tôi làm để tri ân các anh em anti-fan tôi Đấy, tôi sẽ làm cái clip này Đợi khi nào mà tôi hết bị ban Tôi sẽ up lên sau Để cảm ơn cái sự quan tâm Của các anh em anti dành cho tôi Trong cái thời gian vừa qua Đấy, nếu mà tôi cứ ra clip đều là không chịu được đúng không? <laughs> Thế là cứ phải để cho tôi nghỉ một, một tuần cho nó vui <clears throat> Nói thật là tôi cũng muốn nghỉ lắm Đấy, tôi cũng muốn là lâu lâu có chút thời gian để tôi có thể nghỉ ngơi Refresh lại đầu óc Đấy thì tôi cũng uh, phải nói là cũng rất là bất ngờ trước cái uh, <clears throat> cái giác quan cái cảm nhận của anh em về tôi đấy anh em hiểu được cái uh, nỗi lòng của tôi đấy anh em muốn tôi là coi như là được nghỉ ngơi đấy, thì tôi cũng rất là cảm ơn các anh em mà đã cho tôi nghỉ ngơi một tuần đấy nhưng mà đâu có được nghỉ ngơi đâu vẫn phải làm clip để cảm ơn anh em <laughs> Dã man thật sự <clears throat> Nhường tí nha anh trai Không biết có phải nói mình không Đấy Nhưng mà nếu mà nói mình thì mình cũng không nhường đâu <laughs> Dã man Rồi để xem đồ đạc cái nào là chưa cái gì đấy Thực ra chơi game này này Làm content thì tôi cũng muốn Có một cái mong muốn là Tôi không phải nhường ai hết <laughs> Và tôi cũng không muốn ai nhường tôi cả đấy chưa hết mình mà chưa hết mình để tạo ra những cái trận đầu nó hay ho là hấp dẫn còn uh, chỉ có cái này này chỉ có là tôi cũng đã tâm sự với anh em rất nhiều rồi hãy chơi như 8 người không quen đấy như 8 người với những cái vị thế là như nhau đừng có coi tôi là một cái gì cả để vào trong game chú ý đến tôi hơn đấy cố gắng là để để để, để focus tôi chú ý chăm sóc tôi rồi thì coi như là để ý tôi nhiều counter tôi thì nói thật với anh em là như thế thì nó lại không hay Mặc dù là nó không phải là nhường Đấy nhưng mà tôi chỉ cầu mong cho anh em mà chơi 8 người như nhau thôi Đấy anh em coi 8 thằng như là nhau hết Như là 8 thằng tuấn cơm hết Chứ còn đừng có coi là tôi là là, là một cái thế giới riêng Để xong rồi cuối cùng là Đấy anh em biết không Tôi nói rồi Cái sự nổi tiếng ấy <clears throat> Nếu mà nó làm tiền đề cho cái sự thu hút Để mà mọi người chú ý đến tôi và cố tình là phá tôi thì rất khó để có thể chơi được anh em biết rồi đấy và bây giờ nó đang ở trong cái tình trạng đấy khi mà chơi game rất là nhiều người muốn đấm <laughs> tất nhiên là không không không phải là muốn thì là được nha anh em nhé muốn cái cái mong muốn ấy với cả cái cái cái thực tế thì nó khác xa nó khác nhau nhiều lắm <laughs> không biết là mình nói này không không biết là có tăng tăng tăng cái cái cái, cái, cái sức ảnh hưởng cái cái độ mong muốn của mọi người đấm mình không nhỉ ô oh, chưa rồi tôi lại nói quá mất rồi thôi được rồi tôi xin lỗi anh em nhá <laughs> dã man Mê, do chuyện này tôi thấy cái màu nó giống như cái màu xuống hố thế nhở Cho toàn mấy cái con eco này <clears throat> cho chơi gót nhưng mà thực ra là anh em cũng biết là làm gì có đồ đâu không có đồ anh em ạ à. chuyện này nhìn là không hề có đồ để mà chơi gót nhá chứ rồi hỏng hỏng hỏng hỏng ui trận này còn có một thằng eco kìa tức là xe bị phá khó đấy khó quá nhở mà cái trận này nhá Ngoài cái thằng mà nó eco là phá tôi ra ấy, thì có mấy cái thằng câu gấu ra gấu rồi đấy. Chuyện này căng này. Mà tôi ấy, thì tôi nói thật là bình thường nhá, nếu mà tôi chơi ấy, tôi vẫn mua bài tôi tích cờ ở phía dưới nhá. <clears throat> Nhưng mà nó phải có cơ sở anh em ạ Thứ nhất là nó phải có cơ sở về đồ này Thứ hai này, nó phải có những cái cơ sở Những cái con mà có thể tích bài đánh mạnh ấy Mà lên hai sao ấy Tất nhiên là tôi vẫn pick nhưng mà anh em cũng có thể thấy là bây giờ toàn mấy cái con eco <coughs> Toàn mấy con eco này rất khó đánh trừ khi là ra full lần Witcher. Ừ. Bây giờ ra full lần Witcher thì có thể chơi được này. Mà có ra được không? Đấy, vấn đề có ra được không? Khó nhở <laughs> được <coughs> được đấy Mặc dù là không có đồ nhưng mà tôi vẫn ờ, <laughs> Ok Thật là như thế luôn <clears throat> Đó Cứ chốt thế đã anh em nhá Đấy mặc dù là không ghép được cái đồ gì đâu Đấy nếu mà đồ như cái ờ, cái cái cái ờ, trận đấu này thì tôi nghĩ là đẹp nhất thì là chơi uh, kỹ sĩ Glide nhưng mà u uh, gặp cái thằng Eco này <clears throat> thế là bị mất chuỗi rồi nó phá chuỗi rồi Đẹp nhất ý thì là chơi Lai Nhưng mà anh em cũng biết là bọn Lai bây giờ Rất yếu Và chơi làm clip top 1 khó lắm Anh em ạ Bây giờ muốn top 1 mà chơi Lai thì rất khó Đánh siêu lết thì khó rất khó ăn Nhưng mà bây giờ anh em cũng biết là Cái con uh, Lai Lai Spirit Nó counter vào cái bộ Lai quá Counter quá <clears throat> Sồn đàm gần như là là bay màu hết Chỉ còn một con sống sót thôi Một con Live Blade thì không thể làm lên mùa xuân Một cánh én nhỏ thì không bao giờ có thể làm lên được mùa xuân anh em nhá Nên là thôi Mình tới những chuyện này căng quá anh em ơi Ui vậy à, Căng thế nhở Trông thằng nào nó cũng to anh em ạ Mà tôi bây giờ tôi không có chuỗi cơ Tôi không có chuỗi này <clears throat> Mà đồ thì cũng không ngon nhá Đồ thì cũng nó gọi là Đợi để ghép thôi Đồ chờ Đồ chờ Ủa tôi chết tôi rồi anh em ơi Rao này gặp cái thằng bít này nó đẩy cho Hỏng rồi Hỏng hỏng hỏng hỏng hỏng hỏng hỏng hỏng hỏng hẳn Hỏng hẳn hỏng hẳn Ui ui bao nhiêu máu đây 11 máu á 11 máu nó 8 ạ Hỏng rồi, hỏng rồi anh em ơi Hỏng hẳn, hỏng hẳn, hỏng hẳn, hỏng hẳn Thế này đóng hòm rồi Như này là có khi là là là, là, là xuống hố rồi đấy anh em ạ à. Đùa chưa bao giờ mà gặp cái tình cảnh nó như này luôn đấy Mất nhiều máu quá nhờ Khó đấy Này khó à Trận này bít căng anh em ạ à. Bít đánh chuỗi thắng hai thằng top 1 top 2 à, Thằng top 1 nó chơi cái gì nhá Top 1 hình như là là chơi assassin phải Nó ra con cáo rồi Đấy là tôi còn chưa tính đến một cái thằng mà nó, nó câu được ra Đây u trận này Trận này nhiều thằng câu gấu và đái luôn Có bốn người đã ra là gấu ở đây anh em Dã man thật sự U uh. U uh. Được đấy Được Full lần Witcher lên được 2 sao hộ cái nhá <clears throat> Bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ chơi cái bộ Wick Tôi chơi cái bộ Wick Được không? Trận này chơi bộ Wick được không? Hơi căng nhỉ, bit nhiều chơi Wick hơi căng Có một thằng ờ, chơi mết Mét thì là, nếu mà nó 5 dòng 9 mét thì cái bộ wick này nó cũng hơi mỏng Witcher Nhưng mà Bây giờ có hai con Fallen Witcher rồi chả nhẽ lại lại lại, không chơi à <clears throat> Ra cả Fallen Witcher ra cả con ấy này Ra cả con uh, đao này sắt đao Evil này Đồ này vẫn có thể chơi được Đồ như này vẫn có thể chơi được Uh, uh, uh, được hay đấy <clears throat> Nhưng mà từ từ đã Từ từ con này hai sao không có đồ Con này hai sao nhưng mà lại không có đồ Fallen Witcher hai sao không có đồ Thì nó có yếu không nhỉ Tôi nghĩ là nó cũng sẽ yếu đấy Không mạnh lắm đâu Chuyện này nhiều bit lắm Để tôi tính sẽ là round sau gặp thằng nào Cảm giác như là có ba thằng chơi bit Round sau gặp chim bé Chim bé up level 7 bố rồi Thôi Dồn đồ cho con này đã Ui anh em nhìn kìa Vãi đạn ba con mèo ba con Skull Hunter Còn lại toàn hai sao Ui mẹ ơi cái đao này mất 15 máu là ít Vãi đạn Sợ thật đấy Ui 13 máu Quá đáng sợ Chết rồi anh em ơi Mới ra 11 mà cái đéo gì mà còn có 50 máu nữa kia 50 máu ra 11 tiền thì mới có 32 tiền Xong rồi Anh em toang rồi <clears throat> Cũng là một cái thằng Eco với tôi Nó vẫn còn 64 máu Level 6 50 tiền với cái chuỗi thua cộng 7 Mẹ ơi vãi đái thật Bài toán này quá khó rồi Chỉ còn một cái lời giải duy nhất thôi anh em ạ Lên 7 Đây nó chính là cái cơ hội cuối cùng <laughs> Mà khó thế nhở Cái cơ hội này là cái cơ hội cuối cùng đấy Đấy là tôi sẽ gặp cái thằng Mai Gặp cái thằng Mai, cắt chuối cái thằng Mai Cắt chuối hộ cái bạn ơi Gặp thằng Mai đi Ui cái đéo ở đấy Thằng này đủ 6 bit rồi ạ Thằng thần chết đủ 6 bit ở level 7 Round 12 Phải cứt Thôi chết tôi rồi anh em ơi Ăn lìn rồi Mẹ xả hết tiền Xả hết tiền xong rồi đang phải thua đây này Đang đánh chuỗi thua anh em ạ Ôi ôi vãi đái vậy Chuỗi thua cộng 4 Trong khi là tôi xả hết tiền tôi up 7 ạ Mà cái trận đấu này sao mà lắm bit thế kia Bây giờ nó là bao nhiêu thằng bit thế kia 5 thằng bit rồi anh em ơi 5 thằng chơi bit Cái thằng Mr. TA kia cũng là chơi bit Nó cũng chơi bit là Eco chơi bit kìa Học rồi, ui rồi ôi Còn cái thằng Ngọc Thành thì con gấu assassin hay sao Ngọc Thành gấu assassin hay sao Mẹ, cái thằng Mai kia gặp cái thằng gấu assassin hay sao Chắc cũng cũng cũng mất chuỗi luôn đi chứ Mà cái thằng thằng thằng thằng top 1 thì nó cũng đâu có yếu đâu Trông cũng to lắm Làm nào cắt được chuỗi của nó đây Khó quá anh em ơi Ui, đây chắc là cái thằng duy nhất mà tôi có thể ăn được Phải đái thật Mà chắc đéo đã ăn được Thằng này nó nó full goblin rồi này không không tôi nghĩ là ăn được không không không đéo ăn được ạ à. phải đái không xong rồi anh em ơi ôi chân lay xuống hố rồi con mẹ xả tiền hết tiền lên 7 và bây giờ tôi đang có cái chuỗi thua chuỗi thua mà bây giờ là còn chuỗi thua là cộng 5 rồi đấy anh em ạ à. mẹ Hết tiền rồi, toang rồi Làm nào bây giờ Cái giải pháp cuối cùng Một cái, cái, cái lời giải cuối cùng đấy Chỉ gặp cái thằng Mai kia thôi Gặp Mai nhưng mà phải ăn được cơ Gặp Mai có ăn được không Ôi cái đội hình này làm sao mà có thể ăn được vào đây Không có đồ mà <clears throat> Trời ạ Fallen Witcher không đồ thì đánh đấm cái gì Gặp Mai nhanh lên Mẹ mất chuỗi đấy Mấy thằng ở dưới nó mạnh lắm rồi Thôi xong rồi, thằng Mai nó gặp cái thằng Goblin full bộ không biết có ăn, ăn nổi không kìa. Cái đái mà tôi bây giờ vẫn thua anh em ạ. ok ok ok ok ok kìa. Ơ Ôi giời ơi, chú thua cộng 6 rồi anh em ơi. đâu hiểu kiểu gì, tôi chết tôi rồi. Mẹ quả này trận này toang thật rồi anh em ạ. À. À. Uh. Gấu assassin. Nhưng mà không có đồ thì chơi cái gì con này Thôi xong rồi đúng là như thế Con mẹ tầng mai nó mất chuối cho cái thằng Goblin rồi kìa Chính thức là coi như là xuống hố rồi anh em ơi Trận này có lên quýt luôn không nhờ Vãi đái thật Đùa chứ Thật đấy Trận này bây giờ quýt luôn Mà quýt luôn thì tôi chỉ tiếc cái đoạn tâm thư mà tôi gửi đến các anh em anti cho đầu game thôi những cái lời nói chân thành xuất phát từ chính cái con tim của tôi Đấy, giặt rào cảm xúc gửi đến các anh em anti mà nó hay như thế thì nói thật với anh em là không dễ để có thể nói lại lần thứ hai Quá <laughs> dã man anh em ạ Làm nào giờ Khó nhở Mày biết thế Eco phá Eco thằng kia Bỏ trắng bàn từ đầu thì bây giờ cũng phải rơi vào tầm 50 đô đấy 50 đô ở level 8 ở đây anh em mà bây giờ bây giờ còn level 7 còn chưa được 50 đô này có chết không nhá mà cái vấn đề thực ra cái vấn đề 50 đô hay không ấy nó không quan trọng cái quan trọng là cái đội hình ấy khi mà nó không có tiền ấy thì cái đội hình nó phải mạnh cơ mà cái đội hình này của tôi bây giờ nó, nó không mạnh cơ anh em ạ nó lại vẫn yếu à thế này bây giờ không có tiền đội hình này nó phải chơi ở level 9 chết rồi chọn sai liền văn minh rồi anh em ơi đúng kiểu full lần chơi lừa ấy Làm nào giờ Không có đồ à, Khó nhờ Đồ bây giờ làm gì mà có cái chém lan để chơi uh, gấu assassin đâu Không có chém lan, không có blink Mà con mẹ nó trận lấy anh em nhìn kìa Mấy cái thằng bit nó to tê Nhìn mẹ toàn 6 bit rồi ạ Cái đéo gì mà toàn 6 bit level 8 thế này Tôi chết tôi rồi Ui mẹ ơi 34 máu Rao sau là chỉ còn có hơn chục máu thôi Chết tôi rồi, hết tiền thôi anh em ơi Biết làm thế nào bây giờ Ủ, uh, linh hồn ánh sáng, được Ôi hết tiền luôn anh em ạ Hết tiền, hết tiền, hết tiền, hết tiền, hết tiền Chết thật Làm nào rồi Ok Sống nổi không Sống nổi không Sống nổi không Dãy chết anh em ơi Dãy chết Rồi Tí sai anh em ạ à. Ui toàn 6 bit anh em ơi Toàn 6 bit luôn <clears throat> Xong rồi Xong rồi anh em ạ à. Xong rồi Chính thức xong Chính thức xong 20 máu À Cái quái quỷ gì này Sao tôi lại dính vào vài cái con game vai cứt thế này Thằng đéo nào cũng như là siêu nhân vậy nhở Sợ quá anh em ơi Tôi bây giờ tôi còn không có đồ cho con này ấy Xa đâu không có đồ thì bao giờ mới tung được trưởng đây Shadow Evil bây giờ là là là chưa kịp tung trưởng thì đã coi như là bay màu rồi anh em ạ. À. Xong rồi Hết tiền rồi mà cảm giác bay màu bất cứ lúc nào anh em ạ Không ổn Trận đấu này rất nhiều người chơi bit nên nhớ là thế Rất nhiều người chơi bit Ui gấu assassin hay sao Được được được được Nhưng mà chỉ còn 20 máu thôi anh em ơi Thoát qua được cái round này nhưng mà chỉ còn 20 máu thì ăn thua gì Nên nhớ là 20 máu mà gặp bit Có thể nó sẽ đẩy 20 máu một round luôn Đấy là cái điều mà rất có thể sẽ xảy ra 20 máu không phải là một cái lượng máu mà chơi được cái bọn bit anh em ạ Rất nhiều những cái trận đấu mà tôi đã bị đẩy 25 máu 25 máu một round đó là rất là bình thường luôn đấy Với cái bọn bit đấy đây, Chỉ còn 20 máu đây là nó là cả vấn đề với tôi Rất có thể là đột tử luôn Ui mẹ ơi nhìn được 5 thằng chơi bit ở trong một cái trận đấu Vãi đái luôn à, Ui không biết có sống qua nổi cái round 19 này không vậy Sống nổi không nhờ Chim bé Chim bé chưa kéo ở đây Chim bé gót đỏ sống mập à Bộ này ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được không, ăn được không, ăn được không Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được uh. Ui, có thằng bay vào hồi kia Vãi đái chưa Anh em thấy vãi đái chưa Tôi cũng suýt bay màu đấy anh em ạ à. Cái trận đấu này cứ thằng nào gặp cái thằng bit những cái thằng bit là mẹ mất đống máu luôn Mà nhất là kiểu là, là gặp những cái round như là round 19 này này Khả năng bay màu là rất cao Ừ, tôi mà may mà không gặp cái thằng bit ở round này đấy Gặp thằng bit ở round này chắc là cũng hai 20 máu đi chắc là cũng bay màu rồi Phải nói thật Ủa Trông cái thằng Mr. TA kia mặc dù là nó eco ấy Nó 29 máu đấy Mà nó eco là 29 máu Tôi không eco tôi 20 máu ạ Vai này thật <clears throat> Mà cái quan trọng ấy Anh em biết là cái gì không Là 20 máu của tôi ấy Nó khác với 29 máu của thằng kia 20 máu của tôi ấy Nó yếu Còn 29 máu của thằng kia nhưng mà nó mạnh Anh em ơi Nó đủ bộ, nó form đủ bộ rồi Glacier Beat bây giờ nó, nó ngắn thằng nào đâu Bây giờ mới round 20 thôi anh em ạ à. Nó đang mạnh nhất đấy Chứ không không không yếu đâu anh em Nó bây giờ nó đang chuẩn bị có chuỗi rồi đấy Nói cho nhanh cái đội hình mạnh quá rồi Ui mày quá có cái giáp băng anh em ạ à, còn đỡ Tôi cũng không biết là nếu mà không có cái giáp băng này thì, thì chắc là tôi round sau là tôi gặp thằng bit nào đấy thì tôi cũng đi thôi mày quá mày quá anh em ạ à có giáp băng này cơ hội sống sót nó phải tăng lên 200% Không có giáp băng thì chắc chắn chết anh em ạ Gặp bit là chắc chắn chết Bởi vì làm sao Gặp bit thì không tung được trưởng Có thế thôi Làm sao mà tung được trưởng khi mà cái con con con con Shadow nó ở phía trên Và nó sẽ nhận những cái stack đánh rất nhanh Sẽ bị chết rất nhanh xa đâu mà không tung được trường thì thôi gặp bit chắc chắn là tèo bộ này ờ, đam tất cả nó đều ở cái con xa đâu mà quá đáng sợ đấy ui rồi khác biệt chưa anh em ơi đấy, khác biệt luôn anh em ạ à. khác biệt rồi đấy có một cái sự khác biệt không hề nhẹ khi mà có cái giáp băng <laughs> người về từ cõi chết người về từ cõi chết là đây rồi <clears throat> nhưng mà lên nhớ là cái thằng Mr. TA nó đang bắt đầu đánh chuỗi thắng rồi đấy nhá Thế thằng này cũng căng lắm đấy nhá Mr. TA là bây giờ là đang 29 máu ờ, đi lên rồi đấy Bắt đầu tròi lên được cái top 4 rồi kìa 5 <clears throat> thằng bit mới vãi cứt anh em ạ Trận đấu 5 thằng bit Đội hình thì sợ bit Trong trận đấu có 5 thằng bit Và cái quan trọng là chúng ta không biết là chúng ta sẽ gặp cái thằng bit nào Đấy, Chúng ta lại phải tìm ra cái thằng bit mạnh nhất Để chúng ta <laughs> chúng ta cẩn thận chúng ta để ý cái thằng bit mạnh nhất Nhưng mà khó lắm biết thằng nào mạnh nhất đâu đây chỉ trừ khi gặp những cái thằng như này thôi thì nó dễ đúng không Bây giờ gặp bit Bây giờ là gặp hết những cái thằng mà không phải biết rồi đấy Tức là bắt đầu từ round sau là bắt đầu gặp bít rồi đấy Không biết có làm ăn gì được không đây Khó quá nhở Chỉ có một cái làm cho tôi yên tâm thôi Đấy chính là cái đội hình nó form ở level 9 Theo tiêu chuẩn của cái đội hình này là chơi ở level 9 thì nó lên được 9 nữa rồi Và cái điều đấy nó làm cho tôi yên tâm về cái sức mạnh đội hình Tuy nhiên là vẫn rất có thể là 20 máu này nó sẽ bay màu rất dễ là có thể bay màu đấy Tuy nhiên là về mặt đội hình, sức mạnh đội hình này thì tôi hy vọng là cái sức mạnh của cái đội hình này nó sẽ giúp tôi. Dãy chết. <laughs> đủ bộ rồi mà. Bây giờ chúng ta cũng là đủ bộ rồi, cũng gọi là đủ bộ rồi. Đủ bộ và có đồ nha anh em nhá, giáp băng đã có rồi. Đủ bộ, giáp băng các thứ này đã có rồi. Ui lại gặp anh này hay quá. Gặp Saman thì vẫn ăn được anh em ạ. Ôi nhưng mà tôi bị hack kìa Tỉnh dậy đi bạn ơi Không chết bây giờ Lên Lên Ui giời chim bé có khi bay màu này Chim bé còn 12 màu đúng không Vớ vẩn bay màu luôn này Đúng không Ui xong rồi chim bé bay màu thật Ù Ơ không có đồ à bạn ơi Đùa Sao đéo có đồ sang đây Ơ <laughs> Tôi đang có chuỗi này Ảo rồi đấy Vậy là tôi với thằng Mr. TA đang có chuỗi kìa Tôi đã nói với anh em rồi Cái thằng Mr. TA nguy hiểm lắm Nó được eco mà Nó được eco trắng Anh em bảo không Có chuỗi streak Chuỗi thua Tiền nó nhiều Nó form được cái đội hình khỏe Roll full được 2 sao Có cả 3 sao Chơi beat Đây rồi gặp rồi anh em ơi Ui ăn nổi không Ăn nổi không Ăn nổi không Ăn nổi không Ui nó khỏe quá Nhưng mà hình như tôi ăn được có ăn được không? Có ăn được không? Có ăn được không? Có ăn được không? Có ăn được không? Có ăn được không? Xoay quạt được nữa không? Xoay quạt, xoay quạt. Hay quá. Ui, ui. Ui rồi. <laughs> quá kinh khủng xong <laughs> người về từ cõi chết anh em ạ à. bây giờ ai là cái người cháy sáng <laughs> Trời ơi anh em ơi Có cái cảm giác là là, là, là lại lấy lại được phong độ rồi Đấy, Nhưng mà cái cảm giác này nó chỉ <laughs> Nó chỉ có thể là là, là là là nhất thời thôi Bởi vì là rất có thể là hai mươi máu này vẫn có thể bay bầu như bình thường Đùa, Quá đáng sợ, quá đáng sợ anh em ạ Quá đáng sợ Cảm giác hồi hộp vẫn còn nguyên anh em ơi Chưa mất đi tí nào đâu Ồ oh, Trận đấu toàn beat thế này thì gì Gặp thằng nào thì cũng như thằng nào thôi <laughs> Nó chả khác gì nhau đâu anh em ạ Nó đều như nhau thôi Cái quan trọng đấy chính là cái việc là cái con Sadao nó có thể là mà nó, nó tung trưởng được không thôi Đấy nếu mà con Sadao mà nó tung trưởng được thì Ok chúng ta lại sống <laughs> Chúng ta lại có thể sống để cất lên tiếng gáy <laughs> Trong một vài trường hợp khác thì chúng ta sẽ cất lên tiếng khóc Đồ chắc là tôi nghĩ là tôi dồn hết cho Shadow thôi anh em ạ à. Shadow tung trưởng càng sớm càng tốt Bây giờ cái quan trọng nhất đấy chính là cái con Shadow này nó có thể tung trưởng được thôi Chăm sự nhờ mày Chăm sự nhờ Shadow Shadow ơi Cố lên <laughs> Cố lên nhá Vẫn run anh em ạ à. Vẫn run mặc dù đang có chuối Vẫn đang có chuối nhưng mà vẫn đang rất run Round này lại gặp beat tiếp này Sống rồi không Sống rồi không Ui giời Một vẩy bay màu không nói nhiều Xong chưa bạn ơi Hay quá Hay quá hay quá Rồi ổn đấy ổn đấy ổn đấy Ủ Từ từ đã anh em cứ bình tĩnh Chưa phải lên 10 Cái bộ lá chở 9 Cứ bình tĩnh Máy bay 2, bom 2, Goblin Goblin như vậy dồn đồ cho à Cho cho Velom à Chơi uh, kẹp với cả Kira Càng đấy Càng đấy Bây giờ cái bộ này bây giờ gặp Goblin thì nó cũng không sợ lắm đâu Tôi vẫn nghĩ là nó sợ cái bộ bit hơn anh em ạ Gặp bit khá nguy hiểm Ai đây ai đây Thằng nào sang soi đấy không biết thằng nào luôn Nhìn tên lẫn vào với cả, cả, cả, cả người luôn Không biết là thằng nào vừa sang soi tôi nhỉ anh em nhỉ Không biết luôn Ngọc Thành chơi gì đây Chơi cái đéo gì nhỉ Assassin À Gấu Spirit Gấu Spirit anh em ạ à. Bay màu luôn Cái bộ này đâu có đánh tay đâu mà đóng đá Bộ này bắn trưởng mà <laughs> Bộ tôi bắn trưởng mà khỏe thật khỏe thật nói chung là lại cứu giá rồi anh em ạ thế này là lại cứu giá rồi quá wow, ok luôn đấy bây giờ cứ tà tà luôn thôi trừ khi là ra là con uh, khan là con rớt thì tôi up lên 10 còn nếu không thì tôi vẫn cứ đánh ở chín đấy nó vẫn đúng sách giáo khoa mà chơi sách giáo khoa chơi nó vẫn cứ chỉ có thế thôi mà cái bộ này nó như thế cứ roll ra được con khan hoặc con rớt thì lên 10 còn nếu không thì cứ ở 9 roll cái con ờ, shadow lên 3 sao vẫn đúng sách giáo khoa luôn là bây giờ Đấy lại vẫn dừng ở chín chơi không vội luôn Mặc dù còn 20 máu nhưng mà bây giờ đang có chuỗi thắng đây là tức là khỏe rồi Chuỗi cộng 8 anh em ơi Chuỗi cộng 8 như này là tôi biết là tôi đang vô địch rồi <laughs> Ảo thật đấy, ảo thật đấy Đúng kiểu người về từ gõ chết anh em ạ, người về từ gõ chết Leonardo de Cavio Ok Nói nói thế thôi anh em ạ, chứ còn vẫn có thể bay màu bất cứ lúc nào đấy <laughs> Nguy hiểm lắm không đơn giản đâu, không đơn giản đâu anh em ạ à. Không đơn giản đâu Úi rồi cũng đơn giản đấy chứ Cũng đơn giản đấy chứ Cũng đơn giản đấy chứ Hay quá Hay quá anh em ơi Còn ba con xa đâu nữa Mà thôi ba con thì tôi nghĩ lên 10 luôn Lên 10 kiếm 5 đô anh em ạ Lên 10 kiếm 5 đô Bây giờ là con này nó lên hai sao rồi này Thì tôi uh, nhét vào hai con Nhét hai con đâu vào nó còn mạnh nó không được gấp đôi nó phải gấp rưỡi Đấy, sức mạnh bắn trưởng bây giờ là, là, là hai con bắn cơ mà xòe quạt là coi như là gấp đôi cơ mà số lượng tia bây giờ là từ 21 tia bây giờ là, là nhân đôi lên đấy là 42 tia u mạnh thế nhỉ được đấy vớ vẩn để kết thúc trận đấu ấy sớm như <laughs> bây giờ mới có round 29 anh em ơi ảo thật sự cứ tưởng là cái trận này xuống hố ra đi ở round 19 nhưng mà đến round 29 thì tôi bắt đầu đẩy bọn nó đi rồi <laughs> ảo quá anh em ạ liệu rằng có thằng nào đâu ô vừa có thằng soi đúng không vừa có thằng soi tôi đúng không nhở hình như là vừa có thằng soi không để ý tên luôn không biết thằng nào sang soi luôn anh em ạ cứ cứ mải coi như là nói cuối cùng là nhìn sang thì cũng không nhìn thấy thằng nào <laughs> soi cả chỉ thấy cái bóng nó cứ lướt qua lướt lại thôi rồi ok bạn ơi ui rồi ôi đi luôn không 14 máu chắc đi rồi Đỡ làm sao được Trời ơi khỏe chưa này hai con cơ mà anh em hai con xa đâu cơ mà hai con xa đâu cơ mà Khỏe lắm anh em ơi Đấy mà vừa nãy là còn một con Shadow còn chưa kịp tung trưởng đâu nhá Một con Shadow là chưa kịp tung trưởng Con Shadow ở phía trên thì tung trưởng rồi Con Shadow phía dưới vẫn còn đang như là cooldown Đã làm gì đã tung trưởng đâu <clears throat> Ok Rồi còn toàn bít thôi anh em ạ Hay quá anh em ơi Bây giờ tôi đang đánh ở level 10 với cái đội hình này rồi Một cái đội hình mà chỉ cần yêu cầu level 9 Mà bây giờ tôi đã lên được 10 Thế đi Thì sao Thì sao anh em nhở Anh em trả lời đi <laughs> Hãy uh, viết cái câu trả lời của anh em vào comment nhá anh em nhá Đấy cái đoạn này là cái đoạn mà anh em lại phải comment rồi <laughs> Thì sao? Ừ, thì Top một Ui giời <laughs> Quá đơn giản anh em ơi ừ, Tầm này về top 1 rồi Dễ quá anh em ơi Quả thật là bây giờ là tôi phải nói là vì là cái đội hình nó mạnh Chứ không phải là tôi đánh hay nữa rồi Đội hình cứ form được là mạnh Đấm hết anh em ạ Sợ thật sự Rồi bây giờ thì cứ ờ, Lấy cái cầm đánh này Bây giờ thì cứ ờ, chắc là tôi nghĩ là giữ 50 tiền <laughs> 50 tiền ừ, Hợp lý ấy chứ cái tầm này à, được quyền nha anh em nhé, Được quyền giữ 50 tiền Được quyền giữ 50 đô Khỏe rồi anh em ơi Cái tầm này thằng nào ăn được đâu Với 42 cái tia 42 cái tia bắn ra Trời ơi 42 cái tia bắn ra anh em ơi Làm sao mà bọn nó có thể đỡ được một combo Một combo của nó là gây ra phải 15.000 đam, 16.000 đam Cho hai cái lần bắn trưởng chưa kể là cái việc là, là còn rất nhiều các con khác nữa Được không? Được không? Chói luôn, hay quá Được không? Được không? Được không? Uh, được không? Được, được, không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được Được Khỏe chưa? Khỏe chưa? Tuyệt vời Ôi giời Tầm này, cỡ này, cỡ nào mới đánh được đây Trời quá khó cho đối thủ lần lượt từng thằng ra đi thằng mai kìa ui anh em ơi cái thằng mai nó đầu game nó xanh như thế mà rồi nó cũng chỉ có top 4 tôi anh em thấy có những cái giai đoạn mà tôi không còn tiền để mà tôi lên 8 luôn ý cái giai đoạn mà tôi phải chơi ở 7 rất lâu và tôi mất rất nhiều máu đến lúc mà tôi còn 20 máu sau đó tôi lật kèo dã man chưa <laughs> điều đấy chỉ có thể giải thích là cái đội hình mà tôi đang chơi nó rất chi là mạnh nha anh em nha nó rất chi là mạnh làm gì có cái cửa ăn bạn ơi Bây giờ các bạn ra đây thì một thổi là bay màu Nói cho nó nhanh Còn một mình cái con co có BKB đúng không Thì là 10 con nó hội đồng Thế bây giờ thì ăn cái kiểu gì 10 con hội đồng Ờ à, ăn, ăn, ăn hộ cái Ăn hộ cái bạn ơi Đấy cũng là gỗ không gỗ khiếc kẹp cọc kẹp kiếc các kiểu các thứ rồi đấy như Đấy khan hai vào rồi mà nghĩ là cũng bất lực thôi Ui rồi Thấy chưa? Thấy chưa? Quá khỏe luôn anh em ạ. À. Mr. Te nó cũng phải dừng chân ở top 3. <laughs> này thì eco này. Rồi ok. Cứ bình tĩnh. Đấy 50 đô giờ 50 đô. 50 đô mà roll thôi anh em. Còn bây giờ bỏ ra chơi Warlock không? Không. Tôi không nghĩ là như thế. Đương nhiên nó sẽ phải là là, là hai con Shadow rồi. Hai con Shadow xòe quạt. Chắc chắn nó là như thế. Chứ còn bây giờ mà cho Warlock vào thì nó chỉ có 21 tia thì không ăn thua. Bây giờ phải chơi 42 tia anh em ạ. Bị dình con cáo nhá. Đổi nhanh lắm bạn ơi. U đổi nhanh đấy, đổi nhanh đấy. Đổi nhanh đấy, đổi nhanh đấy, hay quá. Hay quá. Ui sao chói vẫn chọc được Chói vẫn chọc được là sao Chói vẫn chọc được là sao bạn ơi Ui kìa Ui chói vẫn chọc được là sao Chói vẫn chọc Ui kìa Ui ui ui ui ui ui Chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi Thôi xong rồi Nó cắt chuối ạ à. hiểu kiểu gì Ui rồi ôi Nó cắt chuối của tôi Cay nhờ Ui thằng này đồ khỏe quá Cấp điên với Gira cơ à Bít cái assassin Cặp cọc Bình tĩnh Chưa đâu chưa lên ba Chưa tính tiền U uh, đều đều đều Khan hai khan hai khan hai Khan hai cái đã Đều ơi Rồi ok Rồi nhá Bán con này đi Không cần Cần gì vua Warlock thôi anh em ừ. Thêm con Khan này là uy tín này Ok Bây giờ hơn nhau cái xếp bài đây anh em ạ Nó khôn phết đấy Nó lé con, con, con nó, nó ờ, chuyển ở dây cuối cùng Nó chuyển ở con cáo ở dây cuối cùng Khá nhanh tay Ok bạn ơi Nhưng mà vẫn chết Ồ Ồ Ồ u u u u Hay quá 35 máu rồi bạn ơi 24 máu 17 máu Ok Để xem ai nhanh tay hơn Đến cái giai đoạn này nó chỉ là nhanh tay hay là không nhanh tay thôi Xếp một cái đội hình chuẩn Để có thể nào mà, mà, mà xếp được Ngon nghẻ Bắt được con cáo là Nó chắc chắn là nó đi ừ. Xem nào Đồ là lấy được cái gì đó không linh à linh cho Khan Bây giờ linh chỉ lấy cho Khan thôi À Lấy cho um, Fulham cũng được Fulan lấy Berlin cũng được Fulan uh, ờ, hóa nhanh hơn Đấm khỏe hơn Ừ đồ này có này Rao <clears throat> sau rồi chắc là xả hết tiền ra để lấy cái con uh, ờ, xa đâu Vẫn còn ba con nữa cơ à 50 tiền nó kiếm được ba con không nhỉ? Có lỗi ba con không? Từ từ đấy anh em cái giai đoạn cuối game là cái giai đoạn mà cái gì là quan trọng nó chính là cái cái cái, cái xếp bài chứ còn ba sao thì nó cũng không quan trọng đâu <clears throat> cứ từ từ thôi đấy rồi còn hai con nữa hai con nữa hai con nữa từ từ đã con này không mua nữa đó uh. ui một con nữa thôi một con nữa thôi một con nữa thôi một con nữa thôi một con nữa thôi nhanh nhanh nhanh nhanh xa đâu ra đi không kịp rồi anh em ạ thôi thôi thôi thôi Thôi con này kích hệ thôi, bán đi Light Spirit kích hệ thôi anh em ạ Tôi cũng chả cần con đấy Đồ có dồn con đấy đâu Đồ dồn cho Shadow mà Shadow gánh kèo đây anh em Ờ được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Mày chết còn 24 máu Mày chết Mày chết Ôi rồi ôi Khỏe quá Chọc phát chết hết luôn ạ Khỏe thế nhờ Càng đấy Ui tôi chết rồi tôi còn 11 máu anh em ạ Chả nhẽ lại thua Sao đâu sao đâu sao đâu sao đâu Lốt con thôi lốt con thôi lốt con thôi Lốt con Lốt đi Cần nhéo tabu Cần nó sao đâu U uh, không có rồi Chán thật sự Thiếu một con với cay Nhưng mà round này 11 máu có đi không nhỉ Không chắc là chỉ lọt một con thì chắc là vẫn còn khoảng 5-6 máu rồi đấy Rồi rồi Ui rồi tuyệt vời anh em ơi Một cái setup rất đẹp ở đây Mày chết con cáo bị bắt rồi nhá Ui lăn Ui rồi ôi con cáo bay màu luôn kìa Lăn còn chưa kịp chọt <laughs> Ui trông có vẻ đi luôn đấy nhở 24 máu Ui rồi ơi đúng 24 máu luôn anh em ạ à. Sao mà nó lại tròn trịa đến như thế Con sát đầu của tôi nó còn chưa lên được ba cây nhở Tại sao bạn lại có thể đi sớm thế Tại sao không phải là 23 máu để thêm một rau nữa Cho biểu diễn tí Chưa kịp biểu diễn Trời ạ à, Đi nhanh quá Đội hình mạnh như này Làm sao mà đối thủ đỡ được đây <laughs> Nói thế thôi hú hồn anh em ơi May quá vớ cái bình oxy Không thì cũng ờ, <laughs> top 7 Top 8 ấy chứ chả phải top 7 Hết hồn anh em ạ à.